6. Nỗi sợ hãi cơ bản 1. Nỗi sợ nghèo đói 2. Nỗi sợ bị chỉ trích 3. Nỗi sợ ốm đau, bệnh tật 4. Nỗi sợ mất đi tình yêu thương của người khác 5. Nỗi sợ tuổi già 6. Nỗi sợ chết Trong gần 6 năm, suốt thời kỳ suy thoái, chúng ta lung túng trong vòng quay của nỗi sợ nghèo đói. Trong Thế chiến thứ nhất, chúng ta lại sống trong vòng quay của nỗi sợ chết sau chiến tranh chúng ta lại sống trong nỗi sợ hãi ốm đau bệnh tật bằng chứng là các loại dịch bệnh lan rộng trên toàn thế giới ví dụ là đại dịch covid trong hai năm vừa qua sự sợ hãi chẳng qua chỉ là một trạng thái tinh thần sẽ không ai có thể sáng tạo ra được điều gì đó nếu trước đó trong đầu anh ta không hình thành một kế hoạch và câu nói sau có ý nghĩa quan trọng hơn. Các luồng tư tưởng của con người có thể ngay tức khắc tự chuyển hóa thành các dạng vật chất tương đương bất kể những tư tưởng đó là chủ động hay bị động. Thậm chí những luồng tư tưởng được góp nhặt một cách tình cờ. Tạo hóa đã ban cho con người quyền kiểm soát tuyệt đối một thứ duy nhất, đó chính là tư tưởng. Thực tế này gắn với một thực tế nữa là mọi thứ do con người tạo ra đều bắt đầu từ một xung lực ý nghĩ, từ một ý tưởng. Điều đó sẽ dẫn bạn tiếp cận gần với nguyên tắc làm chủ nỗi sợ hãi. Người dân Mỹ bắt đầu nghĩ về nghèo đói sau cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán ở phố Wall vào năm 1929. Chậm chạp nhưng chắc chắn suy nghĩ đó đã được kết tinh thành hiện thực như một sự suy thoái. Điều này phải xảy ra và nó phù hợp với quy luật của tự nhiên. Và bây giờ chúng ta cùng đi phân tích nỗi sợ số 1, nỗi sợ nghèo đói. Giữa nghèo đói và giàu không có sự thỏa hiệp. Những con đường dẫn tới nghèo đói hay sang giàu luôn ngược chiều nhau. Nếu bạn luôn mong giàu có, bạn không được phép chấp nhận cảnh đói nghèo hay tất cả những gì dẫn đến đói nghèo. Ở đây, chúng tôi dùng từ giàu có với ý nghĩa bao hàm rộng lớn, tức là giàu có về vật chất, và lẫn tinh thần. Điểm khởi đầu trên con đường đến giàu có là khát vọng, khát vọng ở trong chương 1 cuốn sách Nghĩ giàu và làm giàu của Napoleon Hill nói rất rõ. Và đây chính là lúc bạn nhận lấy thử thách để đánh giá xem bạn nắm được bao nhiêu kiến thức trong triết lý làm giàu này. Đây cũng là lúc bạn có thể trở thành người quyết định số phận của chính mình và biết trước tương lai sẽ như thế nào. Nếu bạn luôn mong trở thành người giàu thì hãy xác định cụ thể rằng bạn muốn giàu sang dưới hình thức nào và bao nhiêu tiền hay tài sản. Bạn nên biết rõ con đường dẫn đến sự giàu có. Bạn đã nhận được tấm bản đồ có đầy đủ chỉ dẫn trong đó. Nếu bạn bỏ giữa chừng hoặc từ bỏ ngay từ khi mới bắt đầu thì hãy tự trách mình. Nếu bây giờ bạn thất bại hoặc phủ nhận mong muốn để giàu có, bạn sẽ được tọa nguyện bởi có một thứ phụ thuộc hoàn toàn vào bạn. Đó chính là trạng thái tinh thần của bạn và trạng thái tinh thần là thứ mà bạn phải thừa nhận nó không thể mua được hay bán được nó cần được tạo ra sợ cảnh nghèo đói cũng chỉ là một trạng thái tâm lý của con người nhưng sức mạnh của nó thì vô cùng ghê gớm bởi nó có khả năng phá hủy giết chết mọi cơ hội thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào của bạn sự thật này đã được minh chứng trong rất nhiều thời điểm nền kinh tế gặp khó khăn hay trao đảo nỗi sợ hãi, phá hoại lý trí, hủy hoại trí tưởng tượng, giết chết sự tự tin, bào mòn nguồn cảm hứng, làm lu mờ mục tiêu, khuyến khích sự chậm trễ và xóa bỏ sự nhiệt tình, cướp đi khả năng tự kiểm soát của bạn. Nó khiến cho con người không có khả năng thuyết phục, tư duy hết rõ ràng, không thể tập trung, nỗ lực, đánh mất tính kiên định, biến sức mạnh thành sự bất lực, hủy hoại mọi mong muốn và tham vọng giảm trí nhớ, tăng độ rủi ro. Nó còn giết chết tình yêu, hủy hoại tình bạn, luôn khiến bạn cảm thấy bất an, mất ngủ, buồn bã, tuyệt vọng, đau khổ và không hạnh phúc. Và những điều đó thường xuyên xảy ra bất chấp một chân lý hiển nhiên là chúng ta đang sống trong một thế giới luôn có thừa mọi thứ mà bạn mong muốn. Không hề có một vật cản nào đứng chắn giữa bạn và khát vọng của bạn ngoại trừ việc thiếu một mục đích rõ ràng. Sợ nghèo đói chính là nỗi sợ hãi có khả năng phá hoại mạnh mẽ nhất trong số 6 nỗi sợ hãi cơ bản. Đây là nỗi sợ hãi khó khắc phục nhất nên chúng ta sẽ bắt đầu từ nỗi sợ hãi này. Chúng ta cần phải rất can đảm để nói ra sự thật về nguồn gốc của nỗi sợ hãi này và còn cần can đảm hơn để chấp nhận sự thật sau khi nó được nói ra Nỗi sợ nghèo đói phát triển mang tính di truyền trong quá trình tiến hóa của con người. Đó là khuynh hướng bóc lột đồng loại về mặt kinh tế. Động vật săn đuổi và hành động theo bản năng do khả năng tư duy của chúng bị hạn chế nên chúng săn đuổi và ăn thịt lẫn nhau. Con người là loại động vật cao cấp có khả năng tư duy logic. Con người không ăn thịt đồng loại theo nghĩ thông thường nhưng con người thấy thỏa mãn hơn nếu họ có thể nuốt đối phương bằng khả năng tài chính. Tham lam là bản chất của con người. Vì vậy, có hàng ngàn loại luật lệ được đặt ra để bảo vệ con người trước đồng loại của mình. Trong tất cả các thời kỳ mà chúng ta được biết thì thời kỳ chúng ta đang sống dường như là thời kỳ được mô tả bằng cụm từ phát điên vì tiền. Con người sẽ bị coi là cỏ rác nếu không có một tài khoản lớn trong ngân hàng nhưng nếu họ có tiền, không cần biết họ có được chúng bằng cách nào, họ sẽ trở thành vua hay những nhân vật quan trọng. Dường như họ đang đứng trên cả pháp luật, họ thao túng chính quyền, điều khiển kinh doanh và cả thế giới dường như cúi chào khi họ đi qua. Không gì có thể đem lại nhiều khổ đau và thấp kém cho con người như nghèo đói. Chỉ những người đã trải nghiệm qua điều này mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó. Việc chúng ta sợ nghèo đói không có gì lạ lẫm, lịch sử và kinh nghiệm cho thấy ta không nên tin tưởng một số người khi có những vấn đề liên quan đến tiền bạc hay các loại bổng lộc khác. Điều này nghe có vẻ nhức nhối nhưng đó là sự thật cần được lên án. Phần lớn, các cuộc hôn nhân đều có động cơ là tài sản hay sự giàu có của một bên hay cả hai và rồi hấp dẫn bên kia. Vì vậy, chúng ta cũng thấy Ngày nay, tình trạng ly hôn ngày càng phổ biến. Con người ham muốn giàu đến mức họ có thể dùng mọi cách để có được sự giàu có. Trong khuôn khổ pháp luật nếu có thể hoặc bằng mọi thủ đoạn nếu cần. Bạn hãy tự phân tích bản thân để tìm ra những điểm yếu mà mình chưa biết. Việc phân tích này vô cùng cần thiết cho những ai không muốn phó mặc cuộc sống của mình cho sự nghèo đói. Hãy nhớ rằng, khi bạn tự kiểm tra bản thân, bạn vừa làm thẩm phán vừa đóng vai trò công tố viên buộc tội, vừa là luật sư bào chữa cho cả bên Nguyên và bên bị. Và dĩ nhiên, bạn cũng chính là người bị xét xử, phân tích, tìm hiểu nhưng trên tất cả. Bạn đang đứng trước một phiên tòa, hãy đối diện với sự thật. Bạn hãy đặt ra những câu hỏi cụ thể, trả lời trung thực, thẳng thắn và ít nhất là sau quá trình phân tích, bạn cũng hiểu rõ hơn về phẩm chất cũng như điểm mạnh và điểm yếu của chính mình nếu bạn thấy mình không thể khách quan trong quá trình phân tích và trả lời này, hãy nhờ người nào đó biết và hiểu rõ về bạn giúp. Bạn đang đứng trước sự thật, bằng mọi cách bạn phải tìm ra nó, cho dù điều đó khiến bạn phải thất vọng hay cảm thấy buồn chán trong một thời gian nhất định. Đa số con người khi được hỏi rằng họ sợ điều gì nhất đều rỗng rạc trả lời thẳng, tôi chẳng sợ gì cả. Thực ra, đó là câu trả lời không chính xác. Vì hầu hết chúng ta đều không chịu nhận là mình đang phải chịu đựng nỗi sợ hãi nào hay bị nó ràng buộc, xúc phạm, ảnh hưởng cả về vật chất lẫn tinh thần. Rất khó có thể nắm bắt và hiểu được cảm giác sợ hãi vì nó làm sâu trong nhận thức của con người nên có rất nhiều người sống cả cuộc đời bị bao trùm và ảnh hưởng bởi rất nhiều nỗi sợ nhưng vẫn không biết là mình đang bị nỗi sợ hãi nào theo đuổi chỉ bằng cách phân tích thẳng thắn, chúng ta mới có thể phát hiện được kẻ thù. Bạn nên bắt tay vào phân tích và soi xét tính cách con người mình. Dưới đây là danh sách những triệu chứng về những dấu hiệu bạn nên xem xét. Các dấu hiệu của nỗi sợ nghèo đói. Thứ nhất là lãnh đạo Nhìn chung là thiếu tham vọng, sẵn sàng chấp nhận sự nghèo đói, không có ý thức hay thái độ đấu tranh với số phận. Lười suy nghĩ, lười vận động dẫn đến việc thiếu sáng kiến, không đủ niềm cảm hứng, thiếu trí tưởng tượng, tính tự chủ. Thứ hai là thiếu kiên quyết. Có thói quen để người khác suy nghĩ và quyết định thay mình, còn bản thân thì ngồi chờ kết quả. Thứ ba là biện hộ. Luôn đưa ra những chứng cớ và lý do để che đậy và biện hộ những thất bại của mình. Đôi khi sự e ngại thể hiện qua lòng ghen tức trước thành công của những người khác tìm cách phê phán, chê bài họ. Dấu hiệu tiếp theo là lò ầu, thường thể hiện bằng việc bới lông tìm vết ở người khác, chi tiêu vượt quá mức thu nhập, không để ý đến vẻ bề ngoài của mình, thường tỏ ra khó chịu, cau có, uống rượu bia không kiềm chế, sử dụng ma túy, lo lắng, thiếu cân bằng, mất bình tĩnh, không tự tin vào bản thân. Và dấu hiệu đó chính là sự quá thận trọng thường chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực của sự việc, thường nghĩ và nói về những thất bại có thể xảy ra thay vì tập trung suy nghĩ để tìm ra cách có được kết quả như mong muốn. Luôn biết rõ mọi người dẫn đường đến thất bại nhưng lại không bao giờ tìm kiếm kế hoạch tránh thất bại. Có thói quen chờ đợi thời cơ tới để bắt đầu nhưng thời cơ ấy không bao giờ tới rồi việc chờ đợi này thành thói quen cố hữu thường nghĩ về những kẻ không may thay và tìm hiểu những người thành công, bi quan dẫn đến việc không lĩnh hội, không thải được những thứ cặn bã ra khỏi đầu óc rồi để bị nhiễm độc, rối loạn hô hấp và dễ mắc các thứ bệnh. Tiếp theo là sự do dự, khất lần công việc sang hôm sau, trong khi nên làm việc đó từ năm trước. thường dày công để nghĩ ra những lý do biện hộ cho những việc đã làm sai thay vì bắt tay vào làm việc. Dấu hiệu này rất giống với sự thận trọng quá mức, e ngại và lo âu dẫn đến việc luôn trôn tránh trách nhiệm, thích thỏa hiệp với số phận hơn là đấu tranh, bằng lòng chấp nhận những khó khăn trong cuộc sống thay vì khắc phục, mặc cả tường đông với cuộc đời thay vì mưu cầu sự giàu có, thành công, sung túc lẫn hạnh phúc, lập kế hoạch chi tiết cho mọi thứ khi thất bại xảy ra thay vì ngăn chặn mọi người con đường rút lui, luôn tỏ ra yếu đuối và thiếu tự tin không có mục tiêu cụ thể, không biết cách tự kiềm chế, thiếu kiểm soát, thiếu sáng kiến, thiếu nguồn cảm hứng, thiếu tham vọng, thiếu cần kiệm và khả năng xử lý cân nhắc một cách hợp lý, trông đợi sự nghèo khổ thay vì mưu cầu sự giàu có, thích kết bạn với những kẻ chấp nhận nghèo hèn thay vì làm bạn với những người thành công và giàu có. Khi đồng tiền lên tiếng, chắc chắn sẽ có người hỏi tôi Tại sao ông lại viết một cuốn sách về tiền? Có lẽ nào sự giàu có chỉ có thể đo được bằng tiền? Nhiều người tin rằng có những loại tài sản khác xứng đáng hơn. Đúng như vậy, tài sản không chỉ được đo bằng tiền. Vậy mà có hàng triệu người trên thế giới này thường nói rằng có tiền mua tiền cũng được. Nguyên nhân chính khiến tôi viết cuốn sách này là nỗi sợ hãi nghèo đói đã và đang phá hại cuộc sống của hàng triệu con người. Nỗi sợ hãi đã tác động đến con người ra sao đã được Westbrook Pitner mô tả trên tờ New York World khá rõ nét như sau. Tiền đó là một chuỗi vòng bằng ốc, kim loại hay là những tờ giấy. Chúng không thể mua được những báu vật của trái tim và tâm hồn, nhưng khi chúng ta phải sống trong nghèo đói hay phá sản thì chẳng ai có thời gian và sức lực để suy nghĩ về những loại tài sản tinh thần ấy. Thậm chí họ còn không đủ bình tĩnh để làm những thứ bình thường khác. Khi một người thất bại, không có việc làm, mọi sự thất bại được thể hiện rất rõ trên đôi vai buông xuôi của họ. Trong cách họ đội mũ, đi đứng và ngước nhìn mọi thứ, dù biết mình có thể hơn hẳn những người ngoài kia về trí tuệ, khả năng và phẩm chất, nhưng người ta vẫn không thể thoát khỏi cảm giác thấy mình kém cỏi, thất bại, không có công việc ổn định. Những con người này hay ngay cả bạn bè của anh ta cho dù không cố ý nhưng họ cũng thấy họ đang hơn hẳn anh ta và sẽ đối xử với anh bằng lòng thương hại. Có thể anh ta sẽ mượn được đâu đó một số tiền nhưng nó cũng chỉ đủ để duy trì mức sống cầm chừng. Việc vay mượn cũng không thể diễn ra mãi được và nếu vay mượn chỉ để sống qua ngày thì đó quả thật là một trải nghiệm đau thương và những đồng tiền này thiếu đi sức mạnh sinh sôi nảy nở để giúp anh ta lấy lại tinh thần và ý chí ở đây tôi không đề cập đến những người ăn không ngồi rồi và thích đầu hàng số phận. Tôi đang nói về những người bình thường, những người có lòng tự trọng. Tôi cho rằng nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự, người phụ nữ sẽ hành động ngược lại. Vì một lý do nào đó, chúng ta không nghĩ về người phụ nữ khi đề cập đến những người thất bại. Khi nói về những người vô công rời nghề, chúng ta không ám chỉ đến phụ nữ. Giữa đám đông, bạn sẽ chẳng thể nhận ra họ bởi những dấu hiệu buông xuôi như nam giới. Dĩ nhiên, tôi không đề cập đến những mụ phổ thủy đang lê bước trên đường phố giống như cách đàn ông vô công rời nghề đã nhắc tới ở trên. Ở đây, tôi đề cập đến những người phụ nữ trẻ, năng động, có tri thức. Họ không bao giờ muốn thể hiện ra ngoài sự sụp đổ hay những thất bại của mình. Khi một người đàn ông xa cơ lỡ vận anh ta mới có nhiều thời gian để suy ngẫm về mọi thứ. Anh ta sẽ có thời gian kiếm tìm vào một công việc mới, nhưng khi vừa đến nơi thì công việc đó lại có người khác thế chỗ rồi. Anh ta có thể xin đi bán rong, một loại hàng mà nếu mọi người có bỏ tiền ra mua thì cũng là do thương hại anh ta. Thu nhập của anh chỉ là những khoản tiền hoa hồng, còm cõi. Từ chối công việc đó, anh ta thấy mình đang đứng giữa đường phố, không biết phải đi đâu về đâu rồi anh ta đi và đi tiếp anh ta ngó vào những cửa hiệu những chiếc tủ kính với những hàng hiệu xa xỉ không dành cho anh anh thấy mình thật thấp kém sau đó anh lách thách đi xuống nhà ga hoặc rẽ vào thư viện để sưởi ấm và muốn nghỉ ngơi nhưng đó không phải là đi tìm việc và anh ta lại đi việc anh ta tìm kiếm thiếu mục đích chỉ mang lại cho anh ta thất vọng và vẻ bề ngoài khiến rất dễ bị từ chối. Anh ta nhìn quanh và thấy bao người đang bận rộn với công việc của mình. Anh thầm ghen tị với họ. Đó là những người bán hàng rong trong các kỳ hiệu. Những viên thư ký, trợ lý, nhân viên bán thuốc, người soát vé. Họ là những người độc lập về tài chính. Họ có lòng tự trọng và nhân cách, còn anh thì không có cách nào tự thuyết phục rằng mình cũng là người tốt dù cứ vài giờ anh ta lại tranh luận với chính mình và đưa ra một phán quyết hết sức vừa ý. Vâng, bạn đã tạo ra sự khác biệt ở con người đó. Nếu có một ít tiền thôi, anh ta sẽ trở lại mình như ngày trước. Và tôi vừa chia sẻ cho anh chị nỗi sợ thứ nhất là nỗi sợ nghèo đói của chúng ta. Quý anh chị thấy bài đọc của tôi hay và giá trị, à, vui lòng hãy à, đăng ký kênh của tôi là Phạm Thanh Bình và có bất kể câu hỏi gì anh chị cứ để lại câu hỏi ở phần bình luận. Tôi chúc anh chị thành công và mời anh chị lắng nghe tiếp nỗi sợ thứ hai.